À không, đùa đó Tôi và Sammy đã cùng nhau đột nhập vào sào nguyệt của bọn ăn trộm Để có thể lấy lại được số kim cương đó Nhưng đời không như là mơ Để có thể lấy lại được số kim cương đó Tôi và Sammy đã phải vượt qua rất nhiều những cái bẫy Ở trong sào nguyệt của bọn trộm Các bạn hãy cùng đoán xem Liệu tôi và Sammy có thành công Có thể lấy lại được số kim cương của Sammy hay không Thì các bạn hãy xem hết video là biết liền nha À còn nữa, trước khi vào video này Các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like Một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Để có thể đón xem những video mới nhất nha còn bây giờ thì vào video thôi nào Let's go Hey Sammy ơi có phải chỗ này là chỗ của mấy cái tên trộm đã lấy kim cương của sam vậy ờ như là đúng rồi nè những cái mặt nạ là biết rồi nè đó mặt nạ như là mấy ông này đeo mặt nạ này là ăn cướp của tôi nè y chang luôn trời ơi ừ. tôi nói thiệt luôn nha cái nhà bự như thế này nè mà lại đi ăn trộm kim cương của sammy thời luôn á mấy cái tên trộm này đúng thật là không thể nào mà chấp nhận được mấy bạn ơi ok vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau gọi là đột nhập vào trong cái xào nguyệt của những cái tên trộm này để bọn mình có thể lấy lại được kim cương của sammy nha các bạn nha ok sammy sẵn sàng chưa sam cái gì hai tụi mình đột nhập vào trong cái nhà kia hả đúng rồi chứ sao nữa bây giờ nè tôi nói bà nghe nè nếu như chúng ta không đột nhập vào thì làm sao chúng ta có thể lấy lại được kim cương hiểu không trời ơi, ai mà không biết không biết sao không mấy bọn kia là tên cướp còn tụi mình là con người mà bình thường bây giờ tụi mình không có vũ khí sao mà giờ vô được vậy vô nó bắn mình tâm sao đi. có phong ở đây phong sẽ bảo vệ cho sam không cần vũ khí luôn yên tâm nha ok Ui, trời <laughs> ơi ông làm như là anime đồ vô đấm bây phải mấy ông kia chết luôn yên tâm đi tôi là saitama tôi là thánh ờ. phòng tôm tôi đấm phát lạng trận chết quen luôn ok bây giờ vô nha để tôi xem coi ờ, bấm chỗ nào để vào đi đi vào cho ui gì vậy ui Ồ. Trời Ui Sam ơi, hình như chỗ này là là mình đã vô trong phòng của mấy tên trộm rồi đúng không? Ôi trời ghê quá hả? À. Trời ơi, ủa mà sao tên Ê. trộm gì mà sao nhà mà nhiều sách dữ vậy? Trời đọc sách dữ vậy? Trời ơi, mà bà công nhận là nhà của mấy tên trộm này giàu ớn không trời? hàng gì đi ăn trộm cho nên là ăn trộm kim cương của Sammy xong mua nguyên cái nhà to đùng luôn bạn ơi. Thời ghê. Không được luôn á. Trời ơi, lấy kim cương tôi mua nhà nhà lầu xe hơi nè. Cái gì đây nhà giàu đến nỗi mà mua nguyên con dâu chưng ở đây luôn là sao? trời ơi nguyên con dâu luôn ui trời ơi trời ơi <laughs> nó quýnh tôi chết queo rồi trời ơi ông làm tôi làm cái gì đó Hey, trời ơi bạn ơi Mình cảm thấy là cái chỗ này á Cái xào quyệt của mấy tên trộm nè Khó rất là khó để có thể đột nhập vào trong được Cho nên bây giờ bọn mình sẽ phải cẩn thận hơn Hồi nãy mình gọi là lơ là quá Cho nên là bị con dâu quýnh chết Ok rồi lại nha lại nha Ấm nè Ui Ồ Thôi lại là một căn phòng khác Ôi, trời ơi, vậy là trộm này Từ ông hình như cái phòng đó phòng khó không? Lúc mà tôi đọc là nó ghi là hot là khó Phòng này y gì phòng dễ nè Trời ơi, trời ơi, Sam ơi, nhìn nè quá trời tiền luôn sam ơi cái gì mà nhà của mấy tên trộm nhiều tiền quá vậy ôi tiền dĩ của trời này không thèm tôi thèm kim cương không cơ đừng có làm lụm mấy này mình lụm kim cương mới sướng vậy ok ok bây ờ. giờ là mình sẽ giúp cho sammy kiếm lại được kim cương nha các bạn nha ủa mà chỗ này hình như là nó bắt mình sẽ phải bắt cua nè sam ơi đi đi cẩn thận nha tôi nghề tôi làm sao tôi rớt được trời nghề nghề quá nghề luôn ở chừng ở trời ơi bà ơi là bà ai biết đâu tôi vô lại nè tê bơi tê bơi đi trời ơi sam ơi tôi mới vừa nói luôn bà phải cẩn thận bà mà gọi là lơ là một tí là là chết liền tại vì chỗ này á là là gọi là xào nguyệt của mấy tên trộm cho nên là bọn nó gọi là say bẫy nữa kiểu ghê lắm hiểu không ok vậy ôi không ngờ bọn này tính toán dữ ha tưởng nó trộm không biết gì đâu đây nè trời ơi mấy bạn nhìn nè đi đâu cũng có xe tiền hết bạn ơi quá trời tiền luôn thề mấy cái tên trộm này ăn trộm nhiều tiền ghê luôn á trời oh, nhưng mà mấy cái đồ này á là mình không nên đụng đến hiểu không mình chỉ nên gọi là lấy những những cái gì là của mình thôi bọn nó lấy trộm kim cương của mình cho nên là mình sẽ đi lấy là kim cương này cái kim cương của mình kim cương của tôi phải nói à kim cương, kim cương của sam của ok rồi kim cương ừ. của sam được chưa ok đúng rồi Ủa gì đây ơi sam ơi hình như tiếp theo là vậy? sẽ là một cái mê cung hay sao á tôi thấy chỗ này nhìn giống cái mê cung nè ghê quá à, sao tôi thua vậy sao bọn này nó bỏ đèn giờ mua lấy tiền của tôi mà sao bỏ đèn cho nó sáng vậy trời bà không biết vậy trơn cái bọn nó là ăn trộm mà để để bọn nó để đèn thì bọn nó làm sao để ăn trộm được hiểu không cho nên là bọn nó phải để cho cái phòng nó tới thui vậy nè để nó dễ ăn trộm bởi vậy cho nên mình thề mình sẽ tìm mọi cách để bắt cái bọn ăn trộm này các bạn ơi ok đi qua đây qua đây thử ờ ủa trời sao tôi đi một vòng gì? ngược lại gì? gì mà ảo vậy trời ơi bọn này nó ghê quá ở bên đây nè bên đây bên đây nè <laughs> à, ok à, qua được à, rồi rồi ok tiếp đây? tiếp tiếp hình như chỗ này bắt mình bắt cua tiếp nè để phong trời cái mà, gì chứ mà ê, có nhiều chỗ rồi không trời trời bắt cua đầu này tôi bắt cua đầu này nha ok đó, sam đi ơi. bên đó đi phong đi bên đây bên đây hình như là nó khó hơn nè đó ok đây dễ nè thôi tôi đi dễ tôi là gì ta bận rộn tôi đi dễ tính ra bên này tính ra bên bên này nó cũng dễ mà sam chỉ cần nhảy đều thôi là qua được nè đó phong qua được nè sao rồi camera nó chỉ ở mặt tôi đây tôi đi tôi đang tôi là pro tôi đi dễ cho nó khỏe nè Trời ơi Sam chậm chạp quá Sam ơi Phong sẽ đứng đây đợi Sam nè Nhanh lên nhanh lên Đây xong rồi xong rồi xong rồi Trời ơi Đây đây đi từ từ thôi Tại vì tôi phải cẩn thận Rớt xuống cái là người ta người ta cười mặt tôi sao Mấy tên cướp cười mặt tôi đúng thích không Hồi nãy à. bà rớt mấy lần luôn Đâu ơi, qua đây, đây. đâu đâu một lần và không cầm leo vào đây Rồi rồi quá quá cứ lên cứ Hay quá rồi ok đi tiếp đi tiếp Ôi cái gì, đây? vậy trời ôi căn phòng này tôi chắc chắn là căn phòng này là chứa vàng trong đây nè tôi thấy mấy cái rương nè nhiều vàng chắc chắn luôn nè chín số chín không ờ, chín số sáu sáu cẩn thận cẩn tiếp theo hình như là cái chỗ này là nó có laser nè hình như là mình chỉ cần đụng vô cái tia laser là ê ui ui cẩn thận nha trời ơi mới nói cái đụng cái là rách da rách thịt không ơi ghê đụng, quá đụng vô cái tia laser cái là mình sẽ bị gọi là ừ. cắt cái làm đôi luôn <laughs> ok rồi tôi qua được rồi nè qua đây xanh ừ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thế nào đó okay, okay, rồi, rồi. Bờ đó. Ui, đây. tôi kiếm được gì đây một con số okay. Kỳ, wow. cái gì quá à, Đây. Mình đã hoàn thành được map đầu tiên nè Ok, đến map tiếp theo nè Tiếp Trời ơi lại con voi nè con lại tiếp tục là con voi bạn ơi thời hồi nãy con voi nó quýnh mình chết rồi mình đang cay đó nữa bạn cái áo này mặc được tôi mặc cái áo này thì hóa trang qua được không ui sao sao sao nhìn nè gì vậy có mấy cái gai à, đâm lên nè thôi ui đâu nha đâu nha đâu nha mấy cái gai này đâm đâu nha cẩn thận nha tôi biết rồi vụ con này nè tới đây nè để cho nó bị bị bị bị, bị thương con này là con voi bà nội là con voi ờ, bà không biết là con gì đó hả tao quên <laughs> tôi ờ, quên tôi nghĩ rằng á mình mình chỉ cần chạy thật là nhanh thôi là con voi nó đuổi theo không kịp đâu chạy nhanh đi trời ơi đây để tôi con voi đang đuổi tôi nè nhanh lên sao ơi con voi đang đuổi tôi đây nó ơi cẩn thận con nha nó có gai nha nó có gai nha ngờ bạn đô mà sao nó nó đánh mình vậy ta cẩn thận nha cẩn thận nha ở chỗ này nó có mấy cái gai nè cẩn thận coi chừng ui con voi sau lưng no chạy chạy chạy qua luôn chạy qua luôn chạy qua luôn chạy chạy chạy ui ừ. trời ơi ui trời ơi con voi à, bạn ơi mình đang bị voi đuổi ở sao bên đây sao bên đây có thêm con voi nữa vậy trời gì nhiều voi vậy chạy sao ơi để phong phong sử dụng con voi trời ơi phong phong sử dụng con voi đuổi đuổi theo cái chỗ này có tia laser nhảy nhảy nhảy qua nhảy qua ấy da con voi quýnh phong sao ơi con voi quýnh phong à Ây da, tôi trời còn... Tôi chết của rồi Tôi còn mấy tim mà Phong ơi Ok, không sao, không sao, Phong, Phong tới đây Ok, lại từ đầu trời ơi chỗ này khó quá à. hey, trời ơi sao mày bây giờ tôi nghĩ thế này nè chúng ta không thể nào cái gì vậy <laughs> sao mà cứ đâm vô gai hoài vậy tôi nghĩ rằng á là chúng ta không nên gọi là chạy lên cùng lúc như thế con voi nó sẽ đuổi theo bây giờ à. thế này nha tôi sẽ là người dụ con voi còn sam sẽ là người chạy chạy đi trước hiểu không tại vì bà gọi là okay. bà bà không bà đồ bằng tôi đâu cho nên tôi sẽ bảo vệ cho sam ok rồi con voi ừ. con voi dụ đi con voi ở biển đâu? thì ra mày chọn cái chết con voi đứng gì vậy ôi voi đuổi tôi con voi đuổi sao vậy chạy đi con ơi chạy đi tôi nhường mạng sống cho ông rồi đó nhanh chạy đi thầy ông cứ chạy trước tôi chạy sau được mà không sao tôi chạy sau cho không sao đây đây rồi chạy nha hai đây mày xuống đây mày xuống đây coi đó con sao sao <laughs> rồi xuống chứ ok được rồi, rồi qua đây sam ơi qua đây trời ơi từ nãy giờ mới mới, mới có thể dụ được con dâu đi ra chỗ khác các bạn ơi con dâu này thiệt khó quá nó, nó khó thiệt luôn á trời ui trời bây giờ nha có mấy cái gai nha cái này gai nó đau quá nó đau quá trời luôn á hình như tôi thấy có con dao nó bay qua bay lại nè trời ơi thiệt tại trời à. trời mấy cái bọt này nó ghê lại là con dâu ok bây giờ nè trời, sao bà sao bà dính cái hay vậy, bây giờ là tôi chạy sam là sam bây giờ hai đứa mình nha sẽ gọi là cùng lúc chạy qua thật là nhanh đó hiểu không Ê, Lẹ ông chạy bên trái tôi chạy bên phải thế nào nó cũng không biết đâu chắc luôn ok rồi rồi nha để một hai ba chạy nha ok một hai ba chạy dạ. ok thấy chưa có mày tao biết gai, có dính gai có dính gai nhảy nhảy nhảy qua nhảy nhảy qua nhảy qua mấy cái tia laser nè mấy cái bên thấp nè nhảy bên mấy cái bên thấp nè bà nội đi đi ờ, tôi biết bên nào bên thấp bên cao đây hai bên hai bên đi đi đi hai bên chạy tiếp chạy tiếp ờ, mai mà chạy được ok Ôi. qua đời qua đời con ờ, voi trời ơi ờ. còn lâu mày mới qua được đây voi ơi là mập mập quá rồi voi mập quá đấy con voi mập quá nó chạy quá không được rồi <laughs> ok ở ờ, chui cái này là sao bên đây nè bên đây nè bên đây nè bên đây nè để tôi để tôi trời ơi cái lừa là về đúng á đúng á là gọi là sao ta xào nguyệt của mấy tên ăn mấy tên cướp cho nên là bọn nó trang bị vũ khí kiểu kinh khủng quá bạn ơi chưa tôi bảo rồi mang cái áo giáp vô là mình bà rầu liền ui ok ui hình như được cái nè được cái nè quý nè quý nè trời ơi may quá nhanh lên tôi cần yeah ok kiếm được thêm một số chín nữa ok đâu rồi gì đây à. gì mà cậu mấy cái can xăng vậy trời trời đừng chơi đốt nhà nha không chơi đâu trời ơi ờ. mấy cái này mấy cái thùng xăng à, của mấy tên trộm đó đừng đụng vô ok nhảy qua đây <laughs> cho tiền tôi đây? cũng đồng luôn ủa gì đây cái này hình như là cái cái bít tông nó đẩy ra đẩy vô nè à bây giờ chạy chạy chạy nha chạy nha hai ba hey. Trời ơi, ơi dễ Không qua được rồi nè Ok tiếp, để qua đây Cũng vậy Để Phong thắp đèn cho nó sáng Ôi sao tôi ra Trời ơi, cho tôi ra ngoài này luôn Phong ơi Thôi không cố gắng đấy nha Ủa sao bà té rồi rồi Ai mướt, tự nhiên nó cho tôi ra ngoài này luôn Trời ơi bà ơi, bà làm ơn bà để ý giùm tôi cái từ nãy Tôi thấy bà chết mấy chục lần rồi đó Trời ơi trời ơi tôi biết gì đâu Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây Đây Phong, Phong vượt qua nè, nhanh lên sang Ngày dạ, bên này chắc dễ hơn, ngày dạ, bên này dễ quá à. Trời ơi, nhanh lên sang Ok đó, đó, lý do tôi không thể nào làm chồn được Phong hiểu không Bà bà cứ chậm chạp kiểu này tí nó ăn trộm lấy hết kim cương bà đi nó mua nó à, mua à, ông chịu ông chịu rồi bây giờ tôi tôi tôi ngành nè tại là mê cung đó hả trời thời tôi ghét cái mê cung này ghê luôn á sao mày hình như mình phải nhảy qua đây sao mà Trời ơi, sao bờ rồi á Đó, ok rồi, qua đây Tôi nghĩ là, ok được rồi nè Yes, ra ngoài được rồi Ê, cái bậc này nó có nhiều sách dữ vậy trời ăn trộm mà đọc sách nhiều vậy trời ăn trộm nó cũng phải học kiến thức để ờ, gọi là đi ăn trộm để, để trộm <laughs> ừ. ăn trộm kiến thức để đi trộm Trời ơi nghe thật là tuyệt vời Đi đâu ta à, Bên đây bên đây bên đây sao đừng đi bên đây à. đừng đi bên đây Bên đây bên đây Đau quá Nay tôi đi không uhm, Trời à. ơi bạn ơi thời luôn á kiếm được kim cương ấy ôi kiếm được lại kim cương cho sam chắc là, là, là phải mệt lắm luôn các bạn à, đâu gì vậy mũi tên mũi tên mình kìa trời ơi có mũi tên chưa? bắn nữa bạn ơi đi đi đi sam biết đọc ông biết đọc gì không mấy cuốn sách hay đọc gì không đọc gì học cách làm bậy ăn trộm đọc đâu ok ờ, Chứ ơi, cẩn thận nha cẩn thận nha qua, đây có mũi tên nè đó Ê, ta mình đập được đúng không đập được mà ok lắm. rồi nhảy qua rồi, đây chỗ này chỗ này tôi nghĩ là chúng ta nhảy xuống đây nè sau nhảy qua đây mà sẽ leo lên trên đây là được ok đó quá đơn giản có chân té ra sao không té nữa trời ơi trời ơi mình phải học hỏi từ những cái mình sai lầm á té đâu chỗ nào mình đứng dậy chỗ đó hiểu không ok đó, tôi đứng dậy liền trời ơi mấy cái gai này tôi sợ nhất là mấy cái gai này tôi không để ý tôi dặm chúng mấy cái gai à thở với sợ trời may quá may quá đây mày mày bắn nè ờ, ok đi qua à, cái màn này nó cũng không khó lắm nè đơn giản thôi tôi không thấy nó đơn giản tí nào luôn á ok từ mấy cái tấm thảm này là gì đây dậm vô bị gì đúng ừ, không Ê, bom nó phòng bom đừng có dậm trời trời tin mấy hộp này chi lên đây nè tôi tôi tôi, tưởng là tôi dậm vô xong nó nổ nổ banh căn phòng luôn á ủa sao trên này có à, nước này có hai bên nước này bên trái bên phải nè trời ơi bắt mình chọn là ghê quá à chọn bên nào vậy Ô, ta? không chọn bên tôi chọn bên đó bây giờ thế này đi bây giờ người nào sống thì người đó sẽ là người đi người đi tiếp ok không ok ok Ui. phong uh, phong, phong chọn bên này đi thôi sang qua kia đi hay trời trời thôi này còn gì đây ờ. ui bơi ra bơi ra bơi ra ơi bay được nè bay được nè ô trời ơi tưởng nó đều như nhau tưởng cho trời tôi tôi cứ tưởng là mình đi qua là mình mình sẽ bị gọi là bị bị ấy chứ ok ui mũi tên nó bắn ra sam à! à! trời ơi là trời khổ quá thôi sam ơi tôi nghĩ chỗ này là mình đi đến đâu là mình mình mình phải đập mấy mấy cái bẫy đến đến đó Đúng để cho rồi. an toàn khổ ghê cái này gọi là chơi bẩn này nhưng mà mình mình chấp nhận chơi bẩn được không đó trời ơi cái gì vậy ông ơi sao bỏ tôi một mình ở đây vậy yên tâm tôi có bùa hộ mà anh tôi bơi đến đây <laughs> ok Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Trời ơi, tôi tức quá Sam ơi, từ nãy giờ tôi té mấy chục lần tôi cay thật qua đây Sam. Được rồi, tôi, tôi bây giờ ông bằng, bây giờ ông bằng tôi đó. Bây giờ ông chúc mừng ông lại gia nhập vào đội bờ rồ của tôi. À, trời ơi, mình chết còn nhiều hơn Sammy luôn các bạn ơi. Ok. Chạy quá Sam. Hey. Từ từ từ từ từ từ. Wow. Rồi yes. ok, mày xém nữa té. <laughs> ok rồi, tiếp nè, tiếp nè chỗ này là cứ nhảy qua bên mấy cái bẫy là được trời ơi qua, rồi tôi đi tôi chỉ còn okay, nhìn bẫy này yes đã có số thứ mấy rồi vậy hình như đây là mật mã không mật mã này mình đi kiếm kim cương của tôi đó chắc luôn ok hình như cái này là mật mã kết sắt để có thể lấy được viên kim cương hay sao ừ. bạn ơi rồi ok tiếp nha từ sao rồi ok màn cuối cùng là sao bây ơi ok Ủa, cuối cùng à gì đây hình như cái này là cái, cái thư viện hay sao á mà sao nó tới thui rồi à, từ thắp đèn cái ở ờ, thắp đèn cũng không sáng được luôn nè trời ơi trời Ồ, cái tên trộm này nguy hiểm thật ghê nha bọn này nó chơi chơi chơi gì ta nó nó tắt đèn hết luôn tắt đèn xong rồi bật đuốc cũng không sáng luôn hiểu không nó có hiệu ứng tắt đèn nó không ghê quá nha chờ mấy có mấy cây kiếm nó nó sạc ngang qua hãy đi qua trời ơi ờ, tôi đứng ở ngoài mà nó chém tôi mấy cái kiếm vô duyên ok đi vô đi vô đi vô nhanh lên nhanh lên nhanh lên rồi hay hay hay rồi ok hình như chỗ này là phải nhảy qua đây nè đó chính cái này chứ mấy cái chập Té <laughs> được Ôi trời ơi, chơi lại từ đầu các bạn ơi Khổ quá Nhìn mà tưởng dễ nhưng hóa ra không dễ các bạn ạ à. Không hề dễ Nhìn tí này. nào luôn các bạn ơi Mấy cái tên Mình trộm có này nghĩ dễ Mấy tên trộm này xây mấy bẫy kinh thật Không thể nào đi qua được dễ dàng luôn á à, à Phong ơi, mình mình ví dụ mình gặp mấy tên trộm mình thuê mấy thằng này làm vậy làm cái gì đó, cái nhà an ninh cho mình đi. Trời cái nhà này tôi nhìn là tôi muốn ăn trộm luôn á, thật luôn á. an ninh thật nó làm mấy cái nhà an ninh thật luôn á, đi qua khó hơi bị khó thôi. Ok, bây giờ Sam coi Phong nè, Phong bật chế độ ừ. gọi là sao ta? Super idol lên nè để Phong Phong vượt qua cho Sam. Trời ơi, bảo. Ai, lần này là mình nhất định là mình sẽ phải vượt qua được các bạn ơi Mình không thể nào mình chịu thua mấy tên trộm này được Từ nãy giờ mình hơi bị quê với Sammy luôn các bạn Sammy nãy giờ cười mình quá trời nè Trời trời Không cười mà bể bụng luôn không Rồi qua qua qua qua Gì đây Tôi qua trước ờ, Ủa gì vậy À hai ghế nè Trời ơi, tiếp tục tiếp tục lại là mấy cái mũi tên bắn nè, thấy không? Trời ơi. Ờ, nó bắn phong bắn phong rồi là gì ta xịt mỡ luôn mọi người. Ấy da, ấy da, ấy da. Ấy da. Ui trời mấy mũi tên bắn liên tục, liên tục luôn sao ơi cẩn thận. Ủa sao không đánh được tôi không gỡ được, gì kỳ vậy? Hình như bên đây nó hết hết hết cho cho cho cho cho phá bảy rồi. Trời ơi. <laughs> tôi nhảy qua hai cái lục đó hay chưa? Rồi rồi đi tiếp. Đi tiếp đi tiếp. Trời ơi, lại là bảy nữa nè. Quá. Ghét mấy cái bẫy này ghê bọn này nó. Ao đâu nha cứ lên cứ lên trời à. trời ơi tôi còn may quá tôi, à. còn nhiều nhiều máu cho nên tôi cũng không sợ ok rồi chỗ này hình như bơi qua đúng không cái gì vậy ủi gì vậy ủi gì vậy bơi bơi ok rồi tiếp trời ờ, lại nữa. bắt cua trời à cái này dễ này dễ cái này dễ cái này cũng không khó lắm tôi qua được rồi nè đây dễ mà dễ ok rồi đi qua tiếp ai rồi gì nữa đây cái chỗ này chỗ gì đây à mấy cái tơ nhện Trời văng ra để cho mình dính vô mấy tơ nhện hả còn lâu nha còn lâu tôi mới dính Đâu. vô mấy tơ nhện trời Tính là tôi mới vừa nói luôn mà sao, sao, à, ông, sao, sao, sao ông cứ, cứ nói cái gì là ông có thành sự thật vậy Sao mà tôi để ý rằng từ nãy đến giờ bạn Từ nãy giờ tôi toàn là gọi là cái người dính bảy không mà Sammy dính ít hơn Biết sao không sao ông ông thể hiện xong cuối cùng nó nghiệp cuộc nó xong được có thể hiện hiểu không tôi thể hiện đâu tôi thể hiện đâu tôi chỉ đang thôi. là... đạt ông nói quá trời luôn ờ, kìa thì, ừ, thì tôi chỉ gáy gáy cho vui vui xíu cho các bạn fan vui thôi nhưng mà ai về đâu tôi bị uh, ờ, em sao bỏ tôi trời tôi đang đi nè sao bỏ tôi mình nhá thì sam đi qua đi phong phong phong đang kiếm đường đây e tôi chuyển mấy cái chỗ mà có mấy cái gai là nhiều lắm là đường đi với phong. đúng rồi mấy cái gai nó chặn đường mình nó không cho mình qua sam kiếm mấy cái gai xem sam sam sam đi qua ok rồi phong qua được nè yes cái gì vậy ok phòng đứng đi đợi sam nha cố lên sam cố lên sam ơi cố ờ. lên sam ơi cố tôi bị sam được mà ông bắt tôi làm là sao rồi chết rồi không được rồi ờ cái sắp tới sắp tới đây đây đây ờ tôi thấy cái tên của sam gần gần hơn rồi nè ok cố lên sam qua đây qua đây nữa qua đây, đây nữa đây đúng không ok đây. qua đây yeah hay quá trời ờ, ơi ờ, sao không nhắc tôi quên quên rồi hình như chỗ này là chỗ này là hình như mình leo trên được à! ui trời mấy mũi tên à! cái gì vậy thời luôn các bạn ơi từ nãy giờ mình chết hơi bị nhiều luôn mình tàn bị chết xàm cũng mà thời cây thật sự luôn á trời cũng may trong đấy cho yeah. Dạ. chơi hai người á không thôi chơi một mình mình là từ nãy giờ mình phải chơi từ đầu liên tục luôn á ok rồi nhảy qua đây, thôi yeah số cuối cùng yes Yeah, yeah Ok bạn ơi, và sau khi mà mình với Sammy gọi là giải mã hết được mấy căn phòng rồi Vượt qua được hết tất cả thử thách rồi Thì bọn mình đã kiếm ra được gọi là những con số sau đây là 5, 9, bốn một Ok rồi, giờ là cách nào để mình kiếm lại được kim cương đây? Đi vô cái nhà mặt cười cái kìa, ông nghi không? Tin có không? Tôi nghi là có á ờ, Tôi không biết nữa đâu, mình vô thử xem Rồi ok bạn ơi, và sau khi mà bọn mình gọi là nhập mấy con số này vô nè Thì nó đã đưa bọn mình đến một cái căn phòng rất là lạ luôn bạn ơi mà không biết cái phòng này là phòng gì nè Hình như chỗ này là cái chỗ cất giấu viên kim cương hay sao á Vượt qua thử hay sao Biết đâu trong này có kim cương hả? ừ có kim thấy của à, tôi không vậy ai mà biết trời. trời kim cương à, lỡ đâu mới ăn trộm lấy kim cương của bà đi mua cáp xơi ăn hết rồi sao à, không chịu đâu ủa thằng à. mấy cái mặt này nó làm khó hơn hay sao vậy trời cái này nó khó nha nó đánh tôi nãy giờ nè ấy da ấy da ấy da ấy da hồi từ ông làm hai ba vô gì vậy ủa sao sao vượt qua dễ dàng á mình vừa có mình tàn rồi chúng chúng độc không vậy bạn đâu thật sự cái gì mà tôi mệt dễ sợ luôn à ờ đây có lava nè cẩn thận nha sam ok dễ bây giờ ông thành nút rồi bây giờ tôi thành bà rồ đâu hiểu không à, à. ok bạn ok bạn đây trời ơi không có gì khó gì không chỉ sợ mình không bà rồ thôi ý bà nói tôi gà hả ý bà nói tôi gà phải không hả trời ơi nhột tự nhiên nhột tôi nói vậy chúng ai chúng tự nhiên tự nhột tự chỗ nói tôi dù gì sao mà tôi gà vậy rồi biết mà giờ khinh thường tôi tôi giúp sam đi kiếm lại kim cương mà bây giờ sam sam sam khinh thường tôi với bạn à. thời luôn tức quá nói gì tôi nói gì đâu ôi kỳ quá à. đây chấp nhận Ê, trời ơi trời tôi ơi đây rồi đây rồi sam ơi tôi tìm Vậy... ra rồi nè đây kim cương hả <gasps> oh my god kim cương của tôi Trời ừ. ơi, vậy là biết rồi Hình à, như bây Ủa, giờ mình phải thôi. nhập đúng số nè Ok, tôi nhập thử nha 5 nè Rồi ok 5, 9, 9 Ông nè. bây giờ 4, 5, 6, 4. đi cho theo số lượng á 1, ok 5, 9, 4, 1 Không, phải đúng số mới được Từ mở cửa Quay đi Ồ, Sam mới mở được cái nè Wow, wow. Xịn, xịn Trời ơi, kim wow. cương bên trong rồi Đi vô, đi oh vô mình làm cái cửa này về được không? thì tôi lắp vào nhà tôi nè. Trời ơi, cửa này xịn sao mà à. sao mà bà riết rồi tôi thấy bà giống ăn trộm hơn rồi nha. Cái gì mà cũng đòi lấy vậy vậy? <laughs> Trời ơi. Ờ, ờ, ờ, không. Ok. ê tôi xin xin nhẹ xin nhẹ thôi mình mua mình mượn người ta xin thôi. Nhẹ thôi, mượn hả? Ok. Mượn mình trả. Ui, sao ơi, kim cương kìa. Kim cương. Yes nó lấy mấy trăm viên kim cương của tôi nó nó nó nó, nặng ra viên kim cương to khủng lồ nãy hả trời ơi kim cương to dữ ok lấy lấy được không ui sao bây giờ Wow, quá trời kim cương rơi ra ngoài luôn Ủa yeah. chứ lắm ma trời trời Trời ơi các bạn ơi, vậy là bây giờ mình và Sammy đã có thể lấy lại được kim cương rồi Yes, yes. trời ơi, mấy thằng ăn trộm này thiệt dám lấy kim cương Ok, bây giờ bọn mình sẽ lấy hết đống kim cương của mấy thằng trộm này đem về phân chia cho người nghèo nha các bạn nha Ở, ờ, cướp của mấy thằng trộm đem phân chia cho người cho người nghèo Tại vì mấy thằng ăn trộm nó ăn trộm đồ của người ta mà đúng không? Đó, ok Đúng rồi, là của tôi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 Bye bye